cái đèo danh lợi đứng treo leo lầm chầm trông gai cũng cố trèo đã biết đầm đìa bao máu lệ mà còn lủi thủi bước chân theo tỉnh ra mới biết trên đường ấy thân bọt mà ôm lấy cánh bèo ví thử người đời đều tình ngộ biển trần dù đục cũng trong veo Quý vị thân mến, vừa rồi là những câu thơ trong Cổ nhân Di Pháp Bảo, Kim Nhân Tiếp Tư Lương nhắc nhở chúng ta có trần hư hư ảo ảo, đời người trôi qua tựa như một giấc chim bao, vòng xoáy danh lợi cuốn đi mất bản ngã của chính mình. Cơ sao con người vẫn cứ trầm mê mãi mà ôm bao đau khổ. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị cùng tỉnh giấc mơ danh qua buổi tâm sự tối nay quý vị nhé. Ý chí cao thượng thì cười nhạo phú quý, đạo nghĩa sâu dày thì coi khinh vương công. Vào thời xưa, các bậc hiền triết khi hiểu thấu sự đời thường chọn cuộc sống ẩn giật, lánh xa danh lợi, đạt được sự an nhàn tự tại khi buông bỏ hết danh và lợi. Có lẽ điển tích nổi tiếng nhất phải kể đến là tích xào phủ hứa do. Thời vua Nghiêu Thái Bình thịnh trị, ông dùng nhân đức để trị nước nên người dân được ấm no, an lạc. Vua có 9 người con trai, nhưng cả 9 đều không có người nào hiền đức cả. Vua sợ rằng để con mình nối nghiệp thiên hạ sẽ loạn lạc, vì vậy bèn đi khắp nơi để tìm người tài đức nhường ngôi. Một hôm, vua Nghiêu đi đến chân núi nọ thì gặp hứa do đang cầm chiếc bầu nhỏ chắt nước suối để uống. Vua Nghiêu liền hỏi, người ở đây làm gì vậy? Hứa do đáp, Tôi ngán ngầm cuộc đời ô chọc nên tìm thú thanh nhàn, không mang danh lợi, đói ăn trái cây, khát uống nước suối để giữ mình thanh sạch. Vua Nghiêu nghe xong mừng thầm nghĩ rằng người này không ham phú quý, không màng danh lợi, quả là bậc hiền đức. Nếu chỉ vì thì thiên hạ sẽ được thái bình. Vua bèn nói, chấm thật ra là vua Nghiêu muốn tìm người hiền đức để truyền ngôi, Nay thấy anh không hàm phú quý, không mang danh lợi, quả thật là bậc hiền tài. Hãy theo chấm về chiều để nối ngôi vị. Hứa do nghe vậy giận lắm, liền đập nát cái bầu rồi bịt chặt hai tai chạy thẳng đến bến sông. Anh cứ vốc nước rửa tai mãi. Đúng lúc ấy, Sào Phụ cũng là một người bạn thân thiết vốn cùng lánh đời ở ẩn với hứa do cho Châu xuống bến sông uống nước. Xà phụ thấy hứa do cảm cụi rửa tai mãi mới hỏi Tai anh dính vật gì dơ lắm hay sao mà rửa mãi vậy? Hứa dò đáp Vừa rồi tôi gặp vua Nghiêu bảo chuyển ngôi cho Tôi thấy tiếng danh lợi dơ tai quá Nên chạy ra đây rửa Nhưng rửa đã lâu mà vẫn thấy văng vẳng bên tai chưa hết Xà phụ vội nói ấy tôi phải đánh trâu lên trên dòng nước Không sợ uống phải nước dơ danh lợi từ tai của anh một câu chuyện khác vào thời Hán sở quần hùng, trường Lương có công rất lớn giúp Lưu Bang lập nên nhà Hán. Đến khi Thái Bình, vua luận công ban thưởng, trường Lương lại chọn buông bỏ hết thầy điều thế tục, quy ẩn tu đạo, sống cuộc sống đạm bạc. Hậu nhân ca ngợi ông là người tướng quốc thần tiên, công thành thân thoái, không màng danh lợi. Nguyễn Bình Khiêm từng cảm ngộ, một mai một quốc một cần câu, thơ thần giàu ai vui thú nào ta dại ta tìm nơi vắng vẻ người khôn người đến trốn lao sao thu ăn măng trúc đông ăn giá xuân tắm hồ sen hạ tắm ao rượu đến bóng cây ta hãy uống nhìn xem phú quý tựa chim bao nhiều danh nhân lỗi lạc cũng từ bỏ trốn quan trường, lui về ở ẩn với túp lều tranh, tránh sự đời nhiễu nhương là vì họ dại khờ hay đã nhìn thấu hồng trần. Vứt bỏ danh lợi, cuộc sống mới thực sự an nhàn tự tại. Một sứ quan nước ta đi sứ phương Bắc để thử tài quan ta, hoàng đế yêu cầu vị này đếm xem có bao nhiêu người ở chợ. Câu hỏi thực sự hóc búa – nhưng vị sứ quan ung dung đi chợ về rồi tâu lại với vua rằng Tâu bệ hạ, thần thấy hai loại người, một là chạy theo danh và một là chạy theo lợi. Quả đúng là xã hội ngày nay, người ta đều điên cuồng chạy theo danh lợi. Một người nếu quá xem trọng danh lợi thì sẽ khiến dục vọng vật chất và nhu cầu bản năng tăng lên. Có đôi khi danh lợi là động lực khiến cho một người sinh ra trí tiến thủ. Nhưng cần biết rằng, khi vượt qua danh lợi, không bị danh lợi ràng buộc mới có thể thực sự đạt được thành tựu. Danh là hư, lợi là thực. Đạt được danh lợi khiến người ta thỏa mãn cái tôi, mái ôm hư danh mà khiến người ta ảo tưởng về hạnh phúc. Thế nhưng truy danh trục lợi, tất sẽ phải chịu khổ và mệt mỏi mà mua danh chuộc tiếng cuối cùng cũng phải chịu sự chê cười. Thử hỏi cả đường đời dài đằng đẵng có mấy ngày được yên ổn và an nhàn. Có một chuyện ngụ ngôn kể rằng tại Trung Quốc cổ đại có một lão tiều phu nọ. Một ngày khi đang uống nước bên bờ suối, ông để ý có cái gì đó đang tỏa ánh vàng giữa dòng suối. Ông bèn hớt nó trên tay. Thật ngạc nhiên, đó là những hạt cát bằng vàng. Thật vui mừng với phát hiện của mình, ông trèo lên suối cứ hai tuần một lần để đãi vàng. Và nhờ đó, cuộc sống của ông trở nên ngày càng sung túc. Ông đã giữ kín bí mật này cho riêng mình, thế nhưng một ngày nọ, ông đã lỡ nói cho người con trai biết. Con trai ông lập tức dục cha mình bẩy những tảng đá ra để khiến nước suối chảy ra nhiều hơn. Anh ta cho rằng làm như vậy sẽ đãi được nhiều vàng hơn. Tuy nhiên, khi họ thực sự bày tảng đá ra, nước suối ngày càng lớn nhưng đã không còn vàng trong đó nữa. Khi một người bị chìm đắm bởi lòng tham, vận may của anh ta sẽ mất đi mãi mãi. Và nếu một cá nhân không hài lòng và trân quý với những gì mình đang có, thì ắt sẽ vắt toàn bộ cuộc đời mình trong những truy cầu thế tục và không bao giờ trở thành một người giàu thực sự. Truy cầu danh lợi một cách thích hợp, không làm hại người khác cũng là lẽ thường tình của con người thế gian. Thế nhưng suy nghĩ quá nhiều về công danh lợi lộc thì tâm sẽ nôn nóng, bất an, lý trí sẽ không thanh tỉnh. Khi không đạt được thì buồn giàu, ủ rột, náo loạn chẳng có ngày nào yên. Lão tử giảng, điềm đạm vi thượng, thắng nhi bất mỹ. Ý nói là không màng danh lợi là trên hết, nếu vô tình đạt được cũng không đắc ý ra sao. Không màng danh lợi là một loại cảnh giới, còn đuổi theo danh lợi là một loại tham dục. Không màng danh lợi là thái độ nhân sinh, cũng là triết lý nhân sinh, là sự siêu thoát khỏi sự hấp dẫn và quấy nhiễu của thế tục. Người đạt được cảnh giới ấy, tâm của họ khoáng đạt, thực sự đạt được chữ nhàn. Và đây cũng chính là điều mà cổ nhân gửi gắm. Không bị vật lụy thì đạo đức tự cao. Xem nhẹ danh lợi không phải là một loại thái độ bất mãn với cuộc đời, cũng không phải là không có lý tưởng sống, mà chính là có thể nhìn thấu nhân sinh, trong bình thản mà tìm kiếm sự khoái hoạt trong tĩnh lặng mà hiểu mục đích của cuộc đời, từ đó đạt được sự thăng hoa trong tâm hồn và bản thân được an nhiên tự tại. Đây mới chính là cách sống cao thượng mà người xưa hướng đến. Kính thưa quý vị, chúng ta dẫu có nhiều tiền đến đâu, giành lợi lớn đến mấy thì ăn cũng đủ no, ngủ cũng không quá độ rộng của cái nệm. Đến thế giới này với một tấm thân trần trụi, ra đi cũng chỉ là một thân trần trụi. Vậy cớ gì cứ phải phiền lụy bởi danh lợi? Và Nguyên Ngọc hy vọng rằng những khán giả đáng mến của Radio Sống Đẹp sẽ có được sự tự tại trong tâm hồn, xem nhẹ danh lợi và tìm được sự an nhiên thực tại. Đời người như một giấc chiêm bao, đến khi nào con người mới tỉnh giấc mơ xanh? Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Sống Đẹp. Kính chúc quý vị có một giấc ngủ an lành, một tâm hồn thiện lương, một trái tim bao dung và một cơ thể khỏe mạnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.